bị cưỡng ép đổ đầy máu tươi lên người. Sau đó còn bị ném xuống ao cá sấu, cửa chuồng mở ra, mùi máu trên người cậu bé đã thu hút cá sấu. Cá sấu vật cậu bé xuống, cậu bé quằn quại dưới nước chống lại cá sấu. Đám người trên bờ hò reo thích thú, cậu bé trèo lên bờ theo bản năng. Nhưng đám người trên bờ nhẫn tâm đạp lên tay cậu bé, cậu bé vẫn không bỏ cuộc, lại bị đám người dùng gậy đẩy xuống nước. Đột nhiên một người đàn ông chụp lấy cây giáo trong tay lính canh, ném mạnh về phía tên chủ nô. Sau đó một nhóm người thần bí phát động tấn công, thủ đoạn sạch sẽ gọn gàng, trong tích tắc tất cả binh lính đã bị giết sạch, người đàn ông lấy ra một con dao đưa cho cậu bé. Sống hay chết đều nằm trong tay cậu. Cậu bé lặn xuống nước chiến đấu với cá sấu. Rất nhanh cá sấu đã bị cậu bé giết chết, khuôn mặt người đàn ông tràn đầy niềm vui. Hóa ra bọn họ là một băng hải tặc, họ đưa cậu bé về dưỡng thương. Kim Mao sư Vương chạm vào đầu cậu bé, ông vô cùng kinh ngạc. Xương cốt của cậu bé này chính là một thiên tài võ thuật sau này, có thể có khả năng duy trì hòa bình thế giới, tương lai sẽ trở thành vị vua mạnh nhất. Thủ lĩnh hải tặc Che năng rất yêu thích cậu bé, để cậu bé ở lại đây học võ. Cậu bé này không đơn giản. Cậu bé tên Tien, sinh ra trong một gia đình võ tướng, phản quân Ra ra phát động đảo chính, giành chính quyền, tiến hành cuộc tàn sát quy mô lớn. Bố mẹ của Tien anh dũng phản kháng, Raja dùng tên bắn chết người vợ. Sau đó bố Tien cũng bị sát thủ giết chết. Tien đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, cậu không nhịn được hét lớn. Raja hạ lệnh giết chết cậu bé. May mà một vệ sĩ trung thành đã mang Tien chạy trốn, ném cậu bé bên lề đường. Tự mình thu hút chú ý của đám Raja, Cuối cùng thị vệ bị chúng mơ tên chết trên đường. Tien cũng nhờ vậy thoát được một mạng, nhưng lại bị chủ nô qua đường phát hiện, bị đưa tới đấu trường, giết chết cá sấu trong ao bùn. Cuối cùng được cướp biển che nang thu nhận, Tien được từng cao thủ trong nhóm cướp dạy từng kỹ năng chiến đấu. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, Tien ngày càng gần với cảnh giới tuyệt tế cao thủ, thuần phục được đám voi. Anh sẽ trở thành vị vua mạnh nhất. Tien nhảy trên lưng voi chạy về phía trước, nhảy lên lưng con voi to nhất. Con voi không dễ khuất phục, nhanh chóng hất Tien xuống đất. Con voi gầm lên giận dữ, tất cả đám voi còn lại chạy về phía Tien. Tien lao về phía trước, trực tiếp nhảy lên đầu con voi, một tay đập xuống dưới, dùng hết toàn bộ sức lực. Con voi lớn này cuối cùng cũng bị thuần phục, quỳ xuống mặt đất. Những con voi còn lại cũng đều khuất phục Tien. Lần này kiểm tra là võ thuật chiến đấu. Trận đầu tiên là so kiếm thuật, chỉ thấy Tien vô cùng bình tĩnh, vỗ vào chuôi kiếm, sau đó rút lưỡi kiếm ra. Lẽ nào anh muốn sử dụng tuyệt chiêu huyền thoại? Tốc độ nhanh khủng khiếp, đối thủ còn chưa kịp phản ứng. Trận này Tien giành chiến thắng. Trận 2 là là thi đấu quyền. Chỉ thấy Tien sử dụng quyền pháp, trông giống như con bọ ngựa. Vậy mà dễ dàng chiến thắng trận thứ hai, trận thứ ba so về dùng lực. Cả hai lao vào quần nhau kịch liệt, anh ra đen này có chút khó đối phó. Tien đành phải tung tuyệt chiêu của kẻ thất truyền đã lâu, cuối cùng cũng chiến thắng. Bây giờ chỉ còn bài kiểm tra cuối cùng. Tien bước vào một hang động tối tăm, bên trong văng vẳng tiếng kêu cứu của một cô gái. Tien bước tới muốn giúp đỡ cô gái, nào ngờ cô gái đột nhiên nhe hàm răng xấu xí, bắt đầu tấn công Tien. Lúc này che Chenang xuất hiện, ném một con dao xuống dưới. Cô gái tóm được con dao đâm Tien. Thử thách này thử lòng thương cảm và sự giết chóc, bây giờ Tien đã trở thành cường giả mạnh nhất, đồng thời cũng trở thành người kế vị che Chenang. Nhưng Tien không bao giờ quên mối thù. Con đường báo thù chính thức bắt đầu. Những nô lệ bị bán ở Thái Lan khốn khổ như nào, mẹ và con chia lìa. Mỗi người bị bán đến một nơi khác nhau, đám người mua họ có thể hành hạ tùy ý, một người phụ nữ bị kéo ra khỏi lồng, một tên đàn ông tóm tóc cô một cách thô bạo, người phụ nữ vùng lên chống cự, khiến tên đàn ông nổi cơn điên, đánh đập người phụ nữ dã man. Chính vào lúc này, một vò rượu lao thẳng đến, tên đàn ông càng hung bạo hơn. Hắn lao tới dạy cho chàng trai kia một bài học, nhưng chàng trai này đã say bí tỉ. Tên đàn ông vẫn bắt chàng trai tiếp tục uống. Nào ngờ dây tiếp theo, chàng trai say rượu này chính là Tien. Tien bật chế độ đông lào, Trông anh ấy say rượu vậy thôi, chứ đi đường quyền đều là túy quyền. Ra đòn vô cùng quyết đoán, dính một quyền của anh không vỡ mặt cũng gãy răng. Lúc này một tên to con bước tới, tiên đánh cho tên to xác ra bã. Lúc này, tên xấu xí lại xông vào. Hắn muốn phản công, nhảy lên đạp người Tien, nhưng lại bị anh dùng khuỷu tay đánh cho gục ngã. Rất nhiều kẻ ngu ngốc khác xông lên quyết đấu, nhưng kết cục đều rất thê thảm. Một mình tên quét sạch bọn chúng. Lúc này, các tay sai của anh cũng đã tới, khống chế toàn bộ bọn chúng. Kẻ năm đó ném anh xuống nước cho cá sấu ăn thịt, anh trả lại cho hắn, đem hắn ném xuống vũng nước cá sấu và giải phóng toàn bộ nô lệ. Bây giờ chỉ còn lại một kẻ thù, đó là lãnh chúa Raja, anh từ biệt che Chenang trà trộn vào cung điện, đang say mê trong điệu múa. Anh nhìn thấy cô gái từng lớn lên cùng mình từ nhỏ, Raja có những suy nghĩ đen tối với cô. Tien không thể nhịn được, hai bàn tay cào xuống đất tạo thành những vết sâu. Sau đó, lộn nhào và ném hai quả mìn. Cung điện lập tức biến thành nồi tiết canh, anh xông lên giết sạch bọn lính canh. Hung tợn đâm Raja dữ dội, sau đó, chém nhiều nhát liên tiếp vào lưng hắn. Không kẻ nào có thể chịu được đòn tấn công của Tien. Lúc này, một tên cầm thanh đao hình rồng xuất hiện, tước thanh kiếm trong tay Tien, nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản anh chém chết lãnh chúa Raja. Xong việc, anh vội vã rời khỏi cung điện, nhưng thanh kiếm anh bỏ lại đã tiết lộ nơi ở của anh. Thanh kiếm này là do Che Nang trao cho, Tien sắp đối mặt với một tai họa khủng khiếp. Hắn là một sát thủ giỏi nhất cung điện, và cũng là kẻ thù giết cha của Tien. Thấy kẻ thù, anh không nhịn được, ánh mắt ngập tràn sự căm phẫn. Một tiếng thét phẫn nộ, lao vào tấn công tên sát thủ. Kỹ năng dùng kiếm của Tien thật tuyệt vời, đối thủ có một chút bị áp đảo, anh lấy đà bay người giáng kiếm xuống, khiến tên sát thủ liên tục lùi bước. Một nhát kiếm chém ngang người hắn, sau đó, dùng bao kiếm khóa lấy chân hắn. Vậy là đã xử lý sạch sẽ tên sát thủ, nhưng anh ngẩng đầu lên lại thấy một tên áo đen. Anh nhanh chóng xông tới, sát thủ nấp bên trong vẫn còn rất đông, nhưng đều không phải đối thủ của Tien. Để nhanh chóng kết thúc trận đấu, anh châm thuốc nổ và thành công thoát ra ngoài, tức tốc tiến về phía trước, lại càng đến gần sát thủ áo đen, anh tiếp tục tiến lên. Nhưng chớp mắt tên áo đen biến mất, mà xuất hiện nhiều tay sai. Tien đành phải giải quyết từng tên một, anh có võ thuật tài giỏi, dư sức để đánh bại hết bọn sát thủ. Lúc này, xuất hiện một tên sát thủ đeo găng tay sắt. Hắn đi đường quyền và đánh anh ngã lăn ra sau. Sau lưng lại xuất hiện một tên. Tien sử dụng toàn bộ sức mạnh, solo một trọi hai, tung ra cú đá đẹp mắt. Chúng đòn mạnh như vậy, hắn vẫn đứng lên được. Tiên tung tuyệt chiêu móng vuốt hổ vồ, đọ sức với chúng một trận chiến ác liệt. Cuối cùng cũng hạ gục hai kẻ địch đáng gờm, tên úp sọt đen bí ẩn cũng đã xuất hiện. Võ thuật của hắn rất là kỳ quặc, Tên không thể lường trước đòn đánh. Một nhát chém bay người anh, tên úp sọt đen thu kiếm về bao. Sau đó, hắn tung một cú đá độc địa vào mặt Tên. anh ngã đập mạnh xuống đất. Lại xuất hiện thêm nhiều kẻ địch, anh lấy một nắm cát đắp lên miệng vết thương và xé áo ra băng bó lại. Anh lại trở lại đỉnh cao như một vị vua, lấy côn ba khúc ra và bắt đầu phản công. Nhưng kẻ địch đông như kiến, anh đã gần như vắt cạn kiệt sức lực. Lúc này, một con voi lớn xông vào chiến trường, bảo vệ cho chủ nhân của mình. Con voi dìu anh đứng dậy và anh như lấy lại sức mạnh. Hung tợn xông lên tấn công kẻ thù quyết liệt. Anh nhảy lên đầu con voi, lộn nhào giáng một cú đá xuống đầu kẻ thù. Nhưng vẫn còn vô số sát thủ đang lũ lượt kéo đến. Anh đành leo lên lưng con voi tránh sự tấn công. Bỗng có người từ trên trời xuất hiện, đáp xuống sau lưng Tien. Người này trông hết sức dị hợm, võ thuật cũng vô cùng tài giỏi, móng tay sắc nhọn túm lấy vết thương. Anh thét lên một tiếng kêu đau đớn. Tien lúc này hoàn toàn bị áp đảo. Anh không phải đối thủ của kẻ này. Hắn tung ra tuyệt chiêu chí mạng. Đến con voi của anh cũng bị hắn thuần phục. Lúc này, Raja đem quân đến bao VPN. Hắn còn sống nhăn răng, hóa ra trên người hắn mặc ba lớp áo giáp. Đao kiếm không thể xuyên qua, một người áo giáp đen từ sau đám lính đi ra, đó chính là Che Nang. Năm đó, chính ông mới là kẻ giết hại cha của Tien. Sau khi biết được sự thật này, Tien buồn bã, thất vọng, Raja ra lệnh cho Che Nang giết anh. Hai người bắt đầu quyết chiến, nếu Che Nang biết Tien là con trai của tướng quân thì sẽ không thu nhận anh. Nhưng ông đã coi Tien như con trai của mình, nên cố ý thua trận đấu này để anh có thể báo thù cho cha mình. Tien lúc này cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Raja ra lệnh cho quân đội xử Tien tội chết. Quân lính đồng nghịch bao vây lấy anh. Liệu Tien có thể thay đổi vận mệnh và tiêu diệt kẻ thù không? Hẹn gặp lại các bạn lần sau.